hai đứa thì nói đứa nào cũng nóng tính đó á <laughs> giờ hai đứa cho em hai, mở dài cho hai đứa nó quyết định đi gấp quá trời gấp <laughs> mở rào đi nhưng mà giờ gả nó về Di Linh được không? <laughs> Nói chung á em thì nhà em thì cũng con cũng không có đông Mấy đứa? Hai đứa à Này lớn hay nhỏ? Lớn Còn đứa nhỏ là trai hay gái? Dạ gái Thôi gả đứa đi còn đứa giữ lại miền Tây Được không? Để cho bé quyết định đi à, em thì à, nói chung em ít con Em cũng muốn con em gần gũi thôi chứ không có muốn xa Di Linh gần rồi mua đất ở trển ở luôn cũng được <laughs> Cho mát À, đầu tiên thì uh, chào anh Quyền Linh, uh, chào chị Nguyễn Lan, uh, chào tất cả mọi uh, người trong trường quay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Đỗ Quốc Huy, uh, em đến từ Lâm Đồng. Uh, năm nay thì em uh, 30 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là chuyên viên kỹ thuật của một mảng dự án. Công việc chính của em là giống như là ừ, dạng như kiểu là chuyển giao công nghệ là à. mình tiếp nhận những cái công nghệ mà từ ban dự án à, làm ra và các công nghệ chuyển giao cái công nghệ lên cho chi nhánh và chi nhánh sẽ thực hiện bán hàng mời nhà gái dạ chào chị ngọc lan con chào chú quyền linh xin chào con con tên là thái thị cẩm thu năm nay con 24 tuổi con đến từ An Giang và đang làm việc ở An Giang Bây giờ mình nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em Về điểm mạnh của em thì uh, chung là vui vẻ, hòa đồng Khuyết điểm của em thì... Uh, nói nhỏ quá Khuyết điểm của em chắc là <laughs> khi mà đang tập trung làm việc mà có ai làm phiền á thì hay bị gì cáu cáu người giận đúng không sao giống người linh đóng cái phim đồng tiền xương máu vậy <laughs> ai mà đang làm việc ai là tới quậy quậy tôi quạo rồi tôi la liền à dạ. tính gì mà hay cọc vậy hơi cọc á tôi đang làm việc tập trung mà cứ tới quậy quậy quậy hoài tới nghe bên đây nè ưu điểm của mình đi cưng dạ ưu điểm của em á là vui vẻ hòa đồng lại thích học hỏi ừ. nhưng mà ai có bé gì à, nếu mà đúng thì em sẽ nghe theo còn nếu mà sai thì em sẽ ý kiến lại ừ, mà mình biết lúc nào mình đúng lúc nào mình sai không dạ nếu mà trong trường hợp đó mình đúng mình sẽ biết được gì ví dụ nhận biết rồi mình làm cái ừ. hành động là đúng hay không nói chung là rõ ràng dạ là khuyết điểm là em cũng hay nóng tính với lại cũng hay cọc lắm hai thánh cọc gặp nhau rồi <laughs> không bên đây chỉ cọc lúc làm việc thôi à, em trai có mấy mối tình rồi em trải qua nó mà nó mà sâu đậm chắc là khoảng ờ, hai mối tình mối tình thứ hai thì uh, quen bạn ấy được uh, khoảng gần 4 năm nhưng mà tại sao lại chia tay uh, một phần liên quan đến cái uh, tính cách hai đứa không hợp nhau nữa dạ đúng rồi nhưng mà bình thường thì uh, có thể gặp nhau để giải quyết được ừ. nhưng mà cái khoảng thời gian này khoảng của năm ngoái thì đúng một cái đợt mà giãn cách của Sài Gòn đó, hai người không thể gặp nhau được à, dần dần thì càng ngày càng trở lên căng thẳng hơn hôm nay tôi làm chương trình này tôi thấy trong đợt giãn cách họ tìm cách họ xa nhau nhiều quá ta <laughs> Huy à, phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa ừ, quyết cái... liệt lên xíu nữa tôi tức cái anh này ghê anh à. nói càng ngày càng nhỏ tôi không nghe để tôi phải đi qua tôi coi coi tướng tá ra sao đẹp trai xíu à ngon lành trời ơi chào dạ em đó mình nói chuyện mạnh mẽ lên dạ vâng <laughs> từ bây giờ mạnh mẽ lên nha dạ. mình nghe tình trường của nhà gái nè mình mấy mối tình rồi cưng em có một mối tình ừ. cũng chia tay cách đây à, khoảng hai ba năm là do bạn nam à, nóng tính lại không có hợp với em không có hiểu không có hiểu em không có chia sẻ với em được vậy thì cái mong muốn của em có một cái người bạn trai như thế nào yêu thương quan tâm lo lắng cho cái gia đình nhỏ của mình nếu mà ra đường thì à, sao cũng được nếu mình về nhà thì phải biết quan tâm lo lắng vợ con nói chung là không hút thuốc không rượu chè tại à, không được chữ thề em thì đặc biệt không có thích à, con trai mà có hàng xăm tại à, tính tình thì trưởng thành có quyết đoán độc lập một xíu mà có hình xăm không dạ không bên đây đáp ứng cũng hơi nhiều đó nhưng mà có cái hơi cọc tính trong lúc làm việc thôi vậy thôi đừng đem có việc về nhà đó ở nhà đâu làm việc đâu đúng không em trai dạ đúng rồi thường thì công việc của em là sẽ làm việc ở trên cơ quan nhẹ nhàng như cọc gì nói nói chuyện cũng nên hơi nữa mà cọc nói lớn rồi thôi bây giờ nói cho bà mối bà nó biết mình muốn có người yêu tiêu chuẩn như thế nào ừ tính cách thì uh, ừ. biết quan tâm uh, chia sẻ công việc thì có lẽ là cũng cần cái ổn định để cả hai cùng chia sẻ cái công việc cuộc ừ. sống sau này nhưng mà bạn kia ở an giang kìa ừ hơi xa đó ừ. hiện tại thì em đang làm việc ở hồ chí minh nhưng mà đang trong quá trình là chuyển giao và chuẩn bị luân chuyển về hẳn về lâm đồng để làm cũng nghe là khá xa nhưng ừ. mà em nghĩ là nếu như mà đã yêu thương thì nó cũng không là vấn đề thì mình cũng cố gắng được em có quyết quyết liệt không quyết liệt hay không là dạ. nhìn nhau mới quyết liệt <laughs> à, quên nhìn nhau mà không hợp ờ, thấy ờ, xấu quắc hay gì thì không quyết liệt liền nhìn nhau giỡn hoài xin lỗi à, bên đây đẹp lắm à à rồi đi chơi qua à, mời bên đây là cũng gọi là hot boy đó trời ơi khi trẻ 24 tuổi rất là trẻ trời ơi dạ, cái miền tây dễ thương hết sức luôn vậy đó trẻ ăn mà dễ thương nữa ở dưới quê làm gì quên rồi Dạ con thì đang làm à, nhân viên sale bên à, công ty thế giới di động dễ thương ờ, lắm dễ thương. dễ thương mà nói chuyện dễ thương Đúng lắm rồi, nói chung nhân viên thế giới di động nói chuyện dễ thương lắm trời ơi gái quê mà xong mà đẹp quá trời tóc tai màu sắc dữ vậy không trời ơi cái màu người ta vậy nhã nhặn vậy thôi chứ trời cháy quá nó cháy nắng quá đó thấy không nếu mà lấy chồng phải theo chồng à, nó nghe là quy lâm đồng là ở đà lạt ở đâu đó dạ gần bảo lộc ạ ờ, nhà em là ở di linh di linh cực đẹp là nhà di nhà linh cũng có thế giới di động dạ đâu cũng có quá đẹp luôn di linh giờ đất đang lên ào ào lên, đất lên lắm thiệt về đó làm sale bất động sản luôn ủa nhà mặt tiền không quy có thể mở cửa hàng điện thoại được không quy dạ không mặt nhà con thì cũng có mặt tiền nhưng mà mặt tiền ở trong hẻm Trời <laughs> hẻm bán cho hẻm thôi ơi Hài hước ghê vậy, dạo nhà mặt tiền, mặt tiền trong hẻm Mà anh biết đâu hai bạn này là muốn lập nghiệp Sài Gòn sao thể. Chút nữa hỏi tới thì biết Có thể, có thể ừ. dạ. Đi dài Huy Dạ, hôm nay uh, đi cùng uh, ba và chị hai ạ Xin chào uh, hai em chị xinh đẹp <laughs> dạ, Dễ thương và duyên dáng mát tay Chào cháu gái cách đây khoảng 4 năm là tại di tại xã Hòa Nam Di Ninh Lâm Đồng chắc chắn là chú sẽ nhớ làm dạ. chương trình vượt lên chính mình chính xác dạ. cháu gái thì theo tôi nhận nghĩ ờ, nhận biết đấy ừ, được biết đấy, thì cháu cũng dễ thương và hiền hậu còn lại là cái quyết định hay không là ở do hai con ừ, tôi xin hết dạ. cảm ơn chú chị hai góp ý có coi chị hai con xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Thứ nhất là con cũng muốn chia sẻ là con cũng là con dâu của người miền Tây ông xã con ở vĩnh long trời ơi dạ <laughs> được nhưng mà con lại không có về vĩnh long để làm dâu mà ông xã con lại về sinh sống tại di linh con cũng nhận xét về bạn nữ thì bạn cũng rất là dễ thương nhưng mà có nên duyên hay không thì đó là do hai em quyết định chứ chị cũng không có góp ý nhưng mà um, mong muốn thì cũng là mong là hai em cho nhau cơ hội à, dạ. cảm ơn chú ơi ở di linh mình có trồng gì không chú Dạ nhà con trồng bơ, sầu riêng và cà phê ạ Trời ơi mới hồi nãy mới nói thèm bơ quá mùa mưa cũng sắp tới đó chị ngọc lan ơi à, hoài <laughs> linh giờ rất lên nha đi với ai dạ con đi với mẹ của con em chứ em xin chào anh Nhì Linh với à, Ngọc Lan dạ. Xin chào bên nhà trai thì nhận xét à, bé trai bên trai bên này thì hai đứa thì nói đứa nào cũng nóng tính đó đấy. <laughs> giờ hai đứa cho em hai à, mở dài cho hai đứa nó quyết định đi gấp quá trời gấp <laughs> mở rào đi nhưng mà giờ gả nó về Di Linh được không nói chung á em thì à, nhà em thì à, cũng con cũng không có đông mấy đứa hai đứa à này lớn hay nhỏ lớn còn đứa nhỏ là trai hay gái dạ gái thôi gả đứa đi à, còn đứa giữ lại miền tây được không để cho bé quyết định đi anh em thì nói chung em ít con em cũng muốn con em gần gũi thôi chứ không có muốn xa <laughs> Di Linh gần rồi mua đất ở chợ ở luôn cũng được Chọn mát dạ. Thôi để hai đứa nhỏ nó quyết đi dạ. Mở, Mở ra. mạnh mẽ lên huy nó lớn lên món quà tặng em à, vâng, là một trái nước hoa bằng này em sẽ thích dạ. dạ. em cũng muốn có món quà tặng anh mong anh sẽ thích nó à, anh cảm ơn em mới có gì đó cái ví ạ bóp hả dạ thì chúc chị hai với ba bỏ vô đó mới thấy anh à, ngoài sao thấy em ở ngoài sao rồi anh thấy em ở ngoài đó là dễ thương cái gu anh mặc cũng khá là ổn có một cái cách nói chuyện là cũng khá là dễ thương em thấy thì anh ờ, nói chung cũng được về dáng dấp thì ờ, cũng ờ, chưa cao như ý em muốn à, vẻ bề ngoài thì cũng được cũng được không đến nỗi nào nhưng mà quan trọng là do tính cách có hợp nhau không à, anh có tính gia trưởng không không <laughs> theo em biết thì người bắc thì cũng gia trưởng hơi nhiều chỉ có miền tây thì dễ tính thôi không tính là là anh là người miền tây chứ thực ra là anh sinh ở cà mau Ờ, sau khi mà sinh thời gian rồi á, thì uh, bắt đầu chuyển lên đồng ở và ba mẹ thì cũng sống ở cà mau khá là lâu nhưng là cũng gần như là cũng có một chút xíu là là người miền tây luôn ừ. ba mẹ anh là gốc cà mau hay sao ba mẹ anh là gốc uh, ở ngoài bắc nam định sau đó thì vào trong cà mau làm uh, kinh tế mới À, và hiện tại thì vẫn còn các uh, chú và bác nhà nội hiện tại vẫn đang ở dưới đó quan trọng là hai đứa có thấy phù hợp với nhau tại đây hay không thôi bây giờ hai đứa sẽ tiến tới nắm tay nhau mình có thể nói với nhau một vài câu gì đó bằng cả cái suy nghĩ của mình cả trái tim của mình rồi sau đó chúng ta có thể gì đó thí dụ nào hai đứa nắm tay nhau đi nhìn thẳng vào mắt nhau nào huy đó nãy giờ huy nói chuyện với em gái huy thấy thế nào nói thật với lòng mình đi huy nói chung là anh anh gặp em thì anh thấy cũng em khá là dễ thương chung là nếu được thì chúng ta cùng cho nhau ờ, cơ hội còn ờ, những cái chuyện kia thì có thể là sau này nếu mà ờ, có cơ hội đi cùng nhau thì chúng ta cùng nhau bàn bạc và tiến tới dạ nếu mà thấy phù hợp thì mình cứ cho nhau cơ hội nếu mà đủ duyên thì sẽ tới được với nhau thôi chị Lan có cái nhận xét là hai bạn rất là đẹp đôi nè rồi về tính cách cũng tương đồng với nhau cọc giống nhau nè đẹp à. trai đẹp gái à. hợp lý trẻ như nhau sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian em gái không không bóng à? Sao vậy à, bé? Dạ anh thầy con thấy à, tim chứa đập ừ. Chị Lan thấy hơi tiếc á, rất là tiếc luôn á Nhưng mà thôi cái gì cũng có lý do của nó Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn nam rồi ngồi đi bạn rồi hai bạn giới thiệu về mình đi mời em gái chào chị Cát Tường chào anh Nguyên Linh và chào bạn trai bên kia T- chào tất cả các vị quý vị khán giả em uh, tên là Phan Quỳnh Tỷ Nhàn năm nay em 25 tuổi đến từ uh, Tây Ninh ạ à, công việc hiện tại đang là nhân viên xử lý dữ liệu ạ à. em tên gì em Phan Quỳnh Tỷ Nhàn anh hả tỷ á anh tiền tỷ à? tỷ à dạ đúng rồi ạ à. <laughs> nên rất lạ ha <laughs> em thì đang ở huyện Bình Chánh ạ à. mời bạn trai à, chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường Ờ, bạn gái bên kia và toàn thể ờ, khán giả trường quay em tên là Trần Minh Hiếu năm nay em 24 25 tuổi hiện ờ, quê em ở Bình Dương nhưng mà em làm việc là nhân viên kế toán một công ty có trụ sở tại Bình Thạnh ạ rồi hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi Mời em gái điểm mạnh của em hả là có khả năng nấu cơm ba tầng hai à, rồi hai chị em không khét chính đó tầng cuối cùng là khét đó cuối là khét anh à, tầng khét. giữa là chính và tầng trên cùng là sống ai đâu có nấu bếp củi nữa đâu em đây là nồi cơm điện mà sao được 3 tầng em? Đó là khả năng đặc biệt của em đó anh Lợi hại quá Em nấu nồi cơm điện mà vẫn 3 tầng luôn hả? dạ đúng rồi Hay quá Dạ khuyết điểm của em thứ nhất là lười Nếu mà khả năng mà em có thể ngồi được là em không hề đứng luôn Một cái nữa là ham ăn Quán nào mà có ngon á là sẽ hay em Là sẽ có mặt em Dạ đúng rồi Hoang mang quá nhỉ Hoang mang quá <laughs> Rồi công việc nhà ai làm? Dạ nhà của em làm à, Bạn trai tịch luôn à hả em dạ bạn, bạn gái bên kia có có biết làm gì ở nhà bạn có thể làm dọn dẹp mới cười kỳ cái gì không dạ mấy cái đó thì cũng biết anh nhưng mà Quá là... đều là không phải sợ tốn tiền mua trang mới tức là dọn dẹp là bể luôn á hả dạ trời ơi sao em đức tính toàn là giỏi không vậy ta nghe có quan mang chút xíu nào không anh trai dạ em hơi quan mang anh ơi không anh nghĩ nó chơi vui thôi chứ cô gái bên kia rất là vui nha hài hước nữa anh nghĩ cái đó là cái thành tích khoe chơi thôi dạ Thực không có là... cái mặt cổ bên đây là y chang là nói thiệt luôn không có cái nào chơi hết trơn á anh à rồi muốn cứu mà cứu không nổi thiệt luôn á bạn trai ưu điểm khuyết điểm gì em thì ưu điểm thì em à. có thể nói chuyện với bất cứ ai nói chung là vô lo vô nghĩ cho nên lơ lâu em cũng hơi vô tâm tí xíu trời đất ơi <laughs> Hai. có hai bên nó kỳ lạ vậy có ưu điểm gì khá khá chút không không hút thuốc được à, không uống rượu được không cờ bạc được biết nấu ăn được cái này được à em nữ em thích nhưng mà có một cái nhược điểm cũng ngang ngang với bạn đó lười lười Rồi, biết nấu ăn mà lười giờ có nấu không nấu thì nấu nhưng mà yêu cầu bạn đó phải chuẩn bị cho em tất cả các thứ em chỉ việc nấu thôi ở đây ta cũng lười ta chỉ ngồi không là biến đứng đó nhưng mà nói vậy chứ về nhà em cũng phải kèm bạn lá lại chứ đúng rồi đâu có để cho bạn đó lười được đúng rồi mình em lười được rồi hả thôi thôi cặp này khó quá bỏ qua đi vô chuyện khác đi tình duyên dạ cũng được trải qua được hai mối tình rồi chị vậy mà cũng có người yêu luôn á hả hay quá trước uh, tình đầu là mối tình học sinh à, mối tình mới đây sao chia tay tình đó là tình đơn phương chị vậy là có đó có đâu tính là mối tình đâu nhưng mà cũng là trái tim rung động được một lần à, mà chắc ảnh biết ảnh cũng sợ à bên kia có mấy mối tình bên đây em thì có ba mối tình gần đây nhất thì em uh, quen được 3 năm gia đình bạn đó có đạo có miệng rộng à. là con rể là phải đạo gốc em à. bản thân em thì không có đạo gốc cho nên bạn gái bên kia có đạo không dạ, dạ em là cao đài ạ rồi có bắt bạn nhà trai theo đạo theo đồ gì không là bình thường dạ bình thường ạ mẫu người lý tưởng của em sao dạ um, đẹp là được rồi chị sao là đẹp dạ có anh đi quyền linh đi vậy hả dạ còn linh với bạn trẻ nha chị Hồi đó giờ tôi mới lần đầu tiên tôi nghe người nó đẹp giống Quyền Linh à Rồi, Rồi cảm kia, ơn em nha kia có giống anh Quyền Linh không? Đẹp trai hơn Vậy bên đó uh, mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tóc nhà gài tới ngang vai trở xuống Được Cao trên mét 55 à, Mũi cao Đặc biệt là phải da trắng Mấy cái ờ, mấy cái mà em kể á là không đạt không sao Nhưng đặc biệt da phải trắng, da phải trắng dạ trắng đi làm gì để ngắm hả dạ không có tại da em đen quá rồi em mà à? em thì tại thích trắng em mà có em, tiền không em kiếm vợ trắng á để có gì đời con em nó vớt lại trời ơi ít nhiều gì nó cũng ra được cái màu cà phê sữa <laughs> kiểm tra có trắng không ha dạ trời ơi sao vậy anh trắng tươi <laughs> trắng tươi à, trời gái dạ em chào anh à chung nãy giờ hai bạn nói chuyện ờ, ai cũng nói chuyện có duyên hết trơn á anh thấy về tính cách hai bạn cũng hợp nhau ha có những điều gì mà em ờ, không thích ở người đàn ông dạ đánh phụ nữ là em không thích thôi ạ à. bên đây không có đánh đâu trừ khi em đánh lại thôi không có đánh đâu hiền đúng không đúng rồi em hiền như cục đất rồi được rồi dễ thương lắm bây giờ thích người mập hay ốm cao hay thấp cao khoảng mét sáu trở lên mập cũng được dễ ốm còn ốm thì ờ, đẹp tướng đẹp quá dễ cô này sao không được chuẩn à bên đây sói ca nha không có được đâu mà em nói thiệt là nãy giờ em nghe cô này nói rồi em thấy sao mới đầu thì em hơi hoang mang nhưng giờ... mà giờ em thấy đỡ hơn sao vậy tại vì à, em thấy bạn đó quán nào mà cũng biết em lại thích người dẫn em đi ăn em là tính mê ăn vặt lắm đất ơi rồi tiền đâu rồi, kinh tế đâu rồi mai mốt còn phải nuôi con đồ nữa chứ à, đó chị ơi mẹ cái đó đâu có nhiêu tiền chị rồi mình có phải làm dâu không em không chưa em là dự định là ở lập nghiệp thành phố à chứ làm dâu là cũng khó lòng lắm á trời ở nhà ba mẹ em dễ lắm nói chung dễ dễ chứ cũng không thể nào chịu nổi cô này đâu à. ừ <laughs> phải à có cái điều gì em không thích ở người bạn gái giận hờn vu vơ chị giận mà mình không biết cái lý do giận có cái gì phải nói ra cho biết đúng rồi có gì nói thẳng ra còn uh, ờ, giận là em để đó cho giận luôn đừng có giận dai nghe chưa cặp này xứng đôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi em đi với ai dạ em đi với hai chị và một em gái ạ rồi cho chị gặp uh, chị của em đâu chào chị Cát Tường anh Quyền Linh và quý vị khán giả em là chị họ của nhàn nói chung á nãy giờ nhàn chia sẻ thì thấy ờ, nhàn thì không tính vậy đâu nhàn cũng ờ, vui vẻ hòa đồng hoạt bát lắm nhưng mà không có lười đâu nó cũng siêng lắm á chia sẻ nghe ghê quá ha dạ nó ờ. chia sẻ bạn trai bên này thì, thì chị thấy là hợp với em đó với nhàn hai đứa nên cho nhau cơ hội để uh, mình tiến xa hơn ha trai đi với ai dạ em đi chung với em gái ạ à. em chào anh quyền linh và chị cát tường và chào mọi người chị ở bên đây xinh lắm chào hợp với anh hiếu á nhưng mà chắc là còn trẻ sau đó cho nên là thời gian mình tìm hiểu thay đổi phù hợp nhau nói chung là cho nhau cơ hội để uh, tiến xa hơn khen em đẹp á nhưng mà điều còn phải thay đổi là chưa trưởng thành đó cưng à, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt có muốn ngoài nhỏ mới cần cho em rồi dạ, em cảm ơn đầu tiên rồi coi có trắng không <laughs> em gặp anh rồi thì em thấy anh sao đẹp trai cảm ơn em con có trắng không em cả dạ, trắng <laughs> ông nhìn sao mà dây mà ông nói trắng hay thiệt tối em hay uh, gọi là đi ăn rồi các kiểu không dạ có à. thì uh, rảnh rỗi bạn bè thì cũng rủ nhau đi ăn ví dụ như mai mốt ờ, ví dụ như mà em có bấm thuốc cho anh á thì uh, uh, anh yêu cầu có một mình anh thôi không cần bạn bè được không ok <laughs> vấn đề đó thì uh, thoải mái em sẽ dắt anh đi ăn những món ngon luôn nhưng mà vấn đề uh, tiền anh trả trời ơi cái đó chuyện nhỏ anh dẫn đi mà lo cái gì ủa tới đây nói chuyện tình yêu nói chuyện ăn tại vì tại em nghe nói là ăn không đúng không con con đường dẫn đến trái tim vườn phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bầu tử anh vậy đó hả dạ lấy nào về tiền bạc kinh tế trong nhà ai quản lý đương nhiên là bạn nữ rồi ăn ăn Nhưng- quá à, hết vốn à cái đó ờ, có người kèm hết chị ơi <laughs> những cái tóm mà chị thế quan điểm về con cái người nào thích con trai người nào thích con gái nói luôn đi các bạn Ờ, em nói luôn đi em nói trước đi em thì thích con gái hơn ồ anh cũng vậy ừ, ừ. anh cũng thích gái hơn. À. trời ơi búng tay mới <laughs> anh tặng cho em một bài hát ha bài cô bé ơi cũng huy đức rồi cô bé ơi anh nhớ em như ma lung nhớ đồng tiền đúng chưa như nước đa nhớ cà chua như môi em nhớ da ua ngọt ngào cay nhớ nhảy qua mà hàng rào chẳng thèm đăng ký em cứ nhào mà nhào vô anh xô ra anh thấy chẳng đành nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài nhớ nhào chẳng biết để đâu lỡ để trên đầu thì tóc nó che đi đê trồng tôi ao thì thấy cũng kỳ lỡ đi mà rớt thì lấy gì mà chứng minh chi bằng da bù làm thinh thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi chi bằng da bồ làm thinh thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi <laughs> dễ thương rất là dễ thương Trời luôn ơi, rất là dễ thương luôn phải là bấm bằng trái tim nha các bạn bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân nha các bạn bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình suy nghĩ thật kỹ một hai ba trời ơi trời ơi bấm gãy ghế người ta luôn vậy bấm bấm, mà... bấm ở đâu vậy anh diễn tả cái quyết liệt của cô gái cho em coi quyết liệt sao dữ vậy cô suy nghĩ thật kỹ căng mặt khi đếm hai rồi ba ủa nhưng mà, mà nó nó không cháy lên tiền xí cho em hỏi cái ủa nãy giờ cô cầm này em không biết dạ là quà tặng hả sao nãy giờ không tặng bây giờ mới tặng mới có ý nghĩa à à, rồi tặng đi ừ, cuộc sống thì à, vốn dĩ không hoàn hảo nên bút chì mới có cục gom à, em hy vọng anh sẽ làm gì và em gom hoặc có thể là ngược lại anh sẽ bù à, bồi đắp khuyết điểm của em cảm ơn em ha rồi nhìn kỹ ảnh đi rồi nắm tay nhau đi nè rồi hôn nhau đi hai bạn để im nào mời bạn nam mời bạn nữ Rồi Bây giờ mình giới thiệu về mình đi Vâng, à, em xin chào anh Quỳnh Linh Chào chị Cát Tường và chào các cô chú và các bạn ở dưới Chào bạn gái bên kia Em tên là Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay 31 tuổi Và hiện tại em đang làm ở Bình Dương Công việc của em là em làm công nhân cho công ty sản xuất bao tay y tế Và công việc chính là em bên à, kiểm hàng Và ngoài công việc à, làm công ty ra thì à, em cũng có đam mê về ngành chăn nuôi Vâng, em có chăn nuôi vẻ heo heo hả dạ, vâng dạ, bây giờ hiện tại bây giờ thì em uh, có khoảng um, gần 100 con gần 100 con là 100 cái gì dữ vậy heo. wow wow dữ rồi mời bạn gái giới thiệu em xin chào tất cả quý vị khán giả chào hai mc và chào bạn nam em là ngọc ánh hiện tại em của tuổi 30 À, em sinh ra ở tỉnh Quảng Ninh trong một cái tỉnh nhỏ gọi là thị xã Cẩm Phả. Thì thị xã của em nổi danh là về những phụ nữ đẹp, giống như là mẹ em. À, hiện tại thì à, em có công việc là kế toán tổng hợp bên cạnh đó thì em là huấn luyện viên yoga à và đó là lý do vì sao em mặc bộ đồ này nát nữa em cũng rất hy vọng có thể được biểu diễn yoga cho bạn nam à là dạ. muốn biểu diễn okay. cho bạn nam xem luôn đúng không Đã, dạ, hay đúng quá <laughs> rồi. mời chàng trai em hãy nói à, một chút xíu về cái khuyết điểm và ưu điểm của em trước tiên thì em nói về ưu điểm của em à, em là một người à, rất chi là thẳng thắn năng động muốn hòa đồng với mọi người dễ gần gũi nói chung là cũng biết chơi về thể dục thể thao như là bóng đá bóng chuyền tập bơi ngoài những môn thể thao ra thì em cũng biết chơi những môn cờ tướng à, khuyết điểm em là gì khuyết điểm của em thì em à, ăn nhiều này à, ngủ nhiều này nên là bây giờ người em hơi thừa ký sợ ma sợ rắn sợ đĩa và sợ ma nữa hả vâng à, ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái là gì ưu điểm của em thì à, giọng nói của em là khá tốt à, ngoại hình thì thể thao thì một số người thì họ nhận xét em là em có nụ cười tương đối là đẹp dạ. nụ cười đẹp em trai đã trải qua mấy mối tình rồi em cũng đã trải qua ba mối tình hai mối tình thì từ hồi em học sinh sinh viên thôi và... bỏ qua đi vâng và mối, mối tình, tình à, nhất. gần nhất ở đây thì à, mấy cách, năm cách đây khoảng ba bốn năm rồi thì em cũng đi quê làm à, quên được một bạn gái cùng quê hai người cùng quên nhau khoảng gần một năm bạn gái về đi làm xuất khẩu lao động về nước ngoài sau này khoảng 4 năm sau thì bạn gái quay về thì mình đã nhận tin là bạn gái đã lập gia đình thôi chúc mừng cho người ta đi em ha dạ vâng bây giờ mình đang lo chuyện mình đây bạn gái bên kia à, từ trước đến nay là em quan niệm là không có bạn trai rồi em muốn đi làm em muốn kiếm tiền để cho ba mẹ em yên tâm về em rồi bây giờ tại sao em lại tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò em đã thay đổi cái suy nghĩ đó đúng không dạ đúng rồi chị à, mấy một phần nữa là em cũng muốn uh, học một cách yêu một người khác nữa để cho cái cuộc sống của mình nó phong phú thêm dạ. em đã có vẽ ra cho mình một cái người mẫu lý tưởng như thế nào chưa à, người mẫu lý tưởng của em trước hết là về ngoại hình là phải ờ, phải men nhìn phải trẻ trung à, cái thứ hai là về tính cách thì là phải chu đáo à, đầu đội trời chân đạp đất À, có nghĩa là giống như anh ấy phải là người dám làm và dám chịu. Cái thứ ba nữa là về tài chính thì anh ấy phải độc lập về tài chính. Nãy giờ em nghe em trai bên đây nói chuyện thì em thấy cảm giác đáp ứng được bao nhiêu cái điều kiện của em đưa ra bao nhiêu phần trăm? Anh ấy nói là ảnh mập em không không mường tượng được là ảnh mập là ảnh mập như thế nào. <laughs> làm em giờ cũng hơi hoang mang. À. Nên coi như là về tiêu chí ngoại hình là có cỡ, điểm, điểm cỡ anh là vừa đó em. anh tưởng tượng đi. Ừ. Vậy thì coi như là điểm à, điểm cộng cho cái ngoại hình của anh trời tôi điểm cộng hết trời <laughs> đỡ định quá nói hả? định nói điểm trừ nghe chỉ của anh dạ, linh đúng rồi chuyển qua điểm cộng em em đang tính nói điểm trừ mà thấy anh anh linh nói là giống anh linh thì à, điểm cộng điểm cộng. cảm ơn em nha à, dạ. anh quay qua cảm ơn em bởi dạ. vì em đã cộng điểm cho anh dạ em chào anh, anh cũng hơi mập đó dạ à, anh bên đây á thực chất là anh chất phát lắm mặt rất đôn hậu à, trong thời buổi này mà có một chàng trai tự nuôi 100 con heo là biết ảnh chăm chỉ đến mức nào rồi mặc dù cũng có công việc rất là ổn định ha em ờ, không thích cái điều gì ở người đàn ông à, em là vô cùng vô cùng vô cùng là ghét hút thuốc hút thuốc dạ cực kỳ Có ghét hút, thuốc em luôn. vâng à, thuốc thì à, em không hút ờ à, mừng quá rồi bạn trai mẫu người lý tưởng của em là mẫu người bạn gái của mình là như thế nào em thì cũng đơn giản thôi em muốn tìm một gái nói chung là ngoại hình thì nói chung là cũng ưa nhìn nói chung ăn mặc thì gọn gàng về tính cách phải biết hòa đồng với mọi người quan tâm mọi người về công việc thì không quan trọng em cũng có công việc mà ờ, hơi bận nên là chưa có thời gian để tập yoga nó. chung không bạn gái bên kia dạy. Ờ, chuẩn <laughs> dạ, đâu có mập lắm đâu, đâu. bình dạ. thường vậy là điểm cộng đúng rồi đó bao lâu thì em ờ, có thể tiến tới hôn nhân được nếu mà hai người hợp nhau thì em sẽ tính đầu năm đầu hoặc năm. là sang cuối năm nói chung là hợp nhau thì mình tính càng sớm càng tốt tính sớm đi em giá heo đang lên đó em dạ ok <laughs> có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không em không thích người bạn gái chẳng hạn như người bạn gái ích kỷ này không tin tưởng vào ví dụ như tình yêu như bạn trai của mình này nhưng mà em bản thân em thì có chung thủy không vâng bản thân em thì nói chung em nghĩ em cũng là một người rất chi là chung thủy tốt vâng. như vậy là được okay. rồi ha quan trọng là mình tìm được người đàn ông chung thủy dạ rồi bây giờ hôm nay em gái đi với ai hôm nay thì cũng rất là vô cùng <laughs> cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến để cổ vũ tinh thần cho em thì nhắn chung cũng khoảng hai dãy cái đầu cuộc hai vậy ghế đầu dạ bạn nguyễn hai nhân nhà gái rất là hùng hậu à, ha xin ờ, xin cảm ơn tất cả mọi người vậy muốn nghe ý kiến của ai nè em tin tưởng vào cái ờ, sự đánh giá và nhận xét về cách nhìn nhận con người của ba em nên ba là em. cho em xin nghe ý kiến của ba em trước dạ rồi dạ chào chú ạ à. tôi thì là ba của cháu ánh bác thấy là có nhiều cái điểm rất là tương đồng với lại em ánh theo bác thì hai con sẽ cho nhau cơ hội để có cái thời gian tìm hiểu thêm nếu như mà tìm hiểu thêm mà các cháu à, tâm đầu ý hợp ấy mà thuận buồm xuôi gió thì đi đến à, hôn nhân à, gia đình thì bác cũng rất là mừng và bác ủng hộ dạ cảm ơn chú vâng cảm ơn bác ạ bạn trai hôm nay mình đi với ai vâng ờ, hôm nay bên bên em cũng đi rất chi là đông người đi với ba dì và các bạn đồng nghiệp dạ em mời gì ạ xin chào hai mc quỳnh linh và cát tường xin chào, chào quý vị khán giả cháu dũng nhà tôi thì à, ăn nhiều ngủ nhiều mà làm cũng nhiều <laughs> tôi thấy cháu gái bên đây thì à, tôi thấy à, cháu cũng hiền ăn mặc cũng lịch sự mà tôi cũng ờ, thấy đồng ý tôi chỉ mong hai cháu ờ, bấm nút hẹn hòa và nắm chặt tay rồi đi đến bên bờ hạnh phúc càng nhanh càng tốt cháu dũng nhiều tuổi rồi <laughs> dạ, dạ vâng. dạ nhiều tuổi rồi càng nhanh càng tốt cái gì ha rồi bây giờ thì hai bạn có thời gian để mở rào ra cùng nói chuyện với nhau nha trao đổi với nhau mở rào đó vâng đầu tiên anh có muốn quà tặng em dạ cảm ơn ừ. anh dạ. và anh có muốn quà đặc biệt hơn nữa là hôm nay anh có mang đến uh, chương trình một uh, món quà đặc biệt em uh, để hoa xuống đây tặng cái gì Nói đây chị hoa cái hoa chị cầm giùm cho vâng. rồi cái gì vậy vâng hôm nay là một món quà rất đặc biệt chỉ là nói chung là cái, em sẽ tặng bạn gái một chú heo quân rất dễ thương hả trời ơi chú hiệu cô này vâng chú hiệu cô này là tự tay uh, anh nuôi ra được và anh muốn uh, sao nãy giờ hai anh em mình cùng uh, à, Đó nuôi chú hiệu cô này từ một chú hiệu cô và trở thành một chú hiệu lớn và mình nhận ra nhiều chú hiệu nữa dạ, em vâng. bỏ nãy giờ vậy cảm ơn anh thôi dễ thương quá cảm ơn ơi, rồi cảm ơn tấm lòng của anh nằm kia nó ấm đi em để em giữ cho cưng quá để đây cho không để ngoài nó mới lạnh quà gửi cho anh trời tôi nghe là sen à, sen đá ra là em cũng hy vọng mình giống như cái cái bông hoa này có nghĩa là mạnh mẽ như sỏi và tâm hồn thì như là sen và trong sỏi đá sen vẫn vương vương mình lên em hy vọng em hướng tới con người như vậy nhìn nó anh có thể nghĩ tới em rồi anh cũng nghĩ thế như vậy anh cảm ơn em thì em muốn thể hiện cái cái đam mê và cái sở thích của mình là yoga để em thể hiện cho anh thấy rồi ok namaste xin cảm ơn rồi hay lắm cảm ơn em dạ em có nhận xét gì về anh khi mà anh em gặp nhau rất là ngưỡng mộ anh <laughs> một mình mà thực ra em cũng có nuôi chó và nuôi mèo em không nghĩ đến là cái việc mà nuôi heo nó vất vả như thế nào em cảm nhận anh ấy là người thế nào thực ra ngoại hình của anh lúc đầu nghe anh quyền nói nói mập thì em cũng mường tượng là nó mập lắm nhưng mà cũng thực sự là không đến nỗi ví dụ như công việc của em bận như vậy thì em thường rảnh vào rỗi vào những ngày nào và giờ nào à, nếu mà giờ thì chắc là chỉ có cuối tuần thôi chủ nhật hoặc là chiều thứ bảy chúng ta em hẹn hò thế ờ, nào mong muốn tìm một người có thể ủng hộ cho những cái sở thích của em và thường là em hay thất bại một cái điều gì đó thì em em hay khóc và lúc đó là hy vọng cái lửa còn lại của mình họ sẽ ủng hộ mình và vâng, anh cũng hy vọng anh là bờ vai cho em tựa vào những lúc em ờ, mệt mỏi và anh suy nghĩ trong anh ờ, hồi, hồi chưa gặp em là nói chung là không được chín mấy phần trăm cảm thấy em là ok rồi với lại à, mục tiêu của anh rồi mà anh cũng muốn là anh em mình cho nhau một cơ hội được thì mình à, sẽ tiến tới hôn nhân em trả lời anh luôn ha vì yêu anh em đã đến đây Trao tặng anh những yêu thương lòng say Từng lời nói hôm nay Cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em Dù rằng đôi chân em vừa gió mây Chính đôi tay anh vẫn giữ tròn vẹn hơi ấm Sẽ mai chỉ chào cho riêng anh mà thôi Yeah Rồi Quá dễ thương Bây giờ để tay vào nút bấm tay vào nút bấm nha hai bạn chúng ta bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn yêu thì bấm rung động thì bấm không rung động không bấm một hai ba hết thời gian hết thời gian mời hai bạn ô bây giờ thì đã bấm rồi hai bạn hãy nắm tay nhau đi nè một cô gái à, chưa có một mối tình chính thức nào em có thể à, xin phép gia đình của bạn ấy để hôn bạn gái mình một cái vâng à, cháu xin phép bác và à, hôn em ạ à. <laughs> cháu rất luôn hồi hộp ạ à. bác cho phép à? đó cho phép rồi đó nào thấy sao là dạ, thấy luôn ạ à. thấy run đúng không là hồi hộp